và toàn bộ những cái à, viên kim cương này Kỳ Lăng chọn từng viên từng viên một nó phải đều về độ uh, size cũng như là uh, độ đẹp cũng như là độ sạch vì nếu như chúng ta chọn bừa chọn đại vô để đủ hột thì nó sẽ không có độ đẹp độ chiếu đẹp nhất mà mình phải chọn tuyển từng viên một nó phải đồng nhất với nhau kỹ thuật chuyên nghiệp về nhận hột thì hầu như tỷ lệ rất hụt là bằng không đó là đặc điểm nhấn mạnh đặc điểm vượt trội và ưu điểm của kỳ lân luxury đó là thế mạnh luôn Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và hôm nay một sản phẩm của một chủ đề nữ trang đó chính là chiếc nhẫn kim cương Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng và các bạn nha Đây là một chiếc nhẫn dành cho nữ và chất liệu bằng vàng 18 18K AO750 và đính kim cương thiên nhiên có một viên chủ rất đẹp và rất chiếu rất sáng biểu trưng biểu tượng của một cái vương miện quyền lực và rất là quý phái sang trọng và Kỳ Lăng cũng xin nói về cái uh, biểu trưng logo vương miện này tại sao Kỳ Lăng chọn cái vương miện để làm cho sản phẩm này bởi vì à, như chúng ta đã biết ở châu Âu thì cái à, biểu trưng vương miện nó biểu trưng cho một sự cao quý quyền lực mà sang trọng dành cho những quý phái quý bà vì vậy à, khi mà mình đưa cái ý tưởng vương miện này vào cái chiếc nhẫn thì nó tôn lên giá trị tuyệt vời làm nên cái sản phẩm nó giá trị hơn và nó đẹp hơn đẳng cấp hơn và toàn bộ những cái à, viên kim cương này Kỳ Lăng chọn từng viên từng viên một nó phải đều về độ à, size cũng như là à, độ đẹp cũng như là độ sạch và tỷ lệ rất hụt gần như là bằng không và chất liệu chính của sản phẩm này đó là vàng 18 tại sao Kỳ Lăng chọn vàng 18 bởi vì tất cả những dòng sản phẩm nữ trang cao cấp tất cả hầu như đa số kỹ năng sẽ chọn là vàng 18 các nước châu Âu cũng vậy họ những cái sản phẩm chế tác của họ cũng đa số chọn từ vàng 18 và vàng 18 nó đem lại cho chúng ta một cái sự đẹp và giá trị cũng cao hơn những cái vàng 14 hay là 61 mà Kỳ Lân chỉ tiêu chí là chọn 75 à, 750 18k và tại sao Kỳ Lân chọn bằng trắng cho siêu phẩm này bởi vì hiện tại là nữ trang thì à, kết hợp với kim cương tức là vàng kết hợp với kim cương thì màu trắng nó sẽ hòa quyện vào cái kim cương trắng và tạo nên một cái sự đẹp à, tuyệt vời hơn tuy nhiên tuy nhiên thì tùy theo yêu cầu nhu cầu của từng mỗi quý khách mà Kỳ Lan sẽ thực hiện những màu khác nhau ví dụ như là vàng hồng rô gold vàng vàng hoặc là vàng chanh hoặc là vàng trắng như vậy thì tùy vào cái sản phẩm tùy theo cái thiết kế mà chúng ta sẽ chọn những cái chất liệu màu vàng cho nó phù hợp và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào viên kim cương chủ hiện tại thì chiếc nhẫn này là làm cho khách hàng yêu cầu có nghĩa là khách hàng chỉ yêu cầu là bốn ly rưỡi thôi à, nếu như nhu cầu của khách à, thích là 5 ly 4, 7 ly 2, 8 ly 1 vân vân nói chung là kim cương thì Kỳ Lan sẽ chọn size, chọn uh, ly theo nhu cầu và yêu cầu và nhu cầu tài chính của khách và tùy vào cái size tay của mỗi khách thì Kỳ Lăng sẽ làm những chiếc nhẫn phù hợp và đến viên kim cương chủ cũng phải cân đối với chiếc nhẫn và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà cái vương miện đó là sự quyền lực rồi và kim cương là một trong những kim loại à, quý nhất một trong những viên kim loại quý nhất thì lân nhấn mạnh nha mà đính trên một cái vương miện quyền lực nữa thì sản phẩm này nó quá đẳng cấp về chất lượng cũng như là về quyền lực và bây giờ chị Lan đi sâu vào những viên kim cương tấm những viên kim cương tấm này chị Lan chọn tuyển chọn từng viên một về độ đẹp độ sạch và size nó phải đồng nhất tất cả các viên với nhau đó là các kỹ thuật mà đơn vị Kỳ Lân Luxury à, cũng như những cái à, công ty về những sản phẩm nữ trang những sản phẩm à, đồ cao cấp trên thế giới họ chọn vì nếu như chúng ta chọn bừa chọn đại vô để đủ hộp thì nó sẽ không có độ đẹp, độ chiếu đẹp nhất mà mình phải chọn tuyển từng viên một nó phải đồng nhất với nhau và những viên kim cương tấm này có tác dụng là sẽ làm cho nó chiếu hơn, lấp lánh hơn khi chúng ta đeo chiếc nhẫn vào bàn tay sẽ tôn lên giá trị đẹp hơn cho bàn tay của chúng ta vậy kim cương tấm là gì kim cương tấm là những viên nhỏ nhỏ và theo ở à, kiến thức chung ở quy định chung thì thường là những viên nhỏ hơn 4 ly Tuy nhiên cũng có một số nơi bảo là nhỏ hơn 4 ly rưỡi thì nó vẫn là kim cương tấm và những viên kim cương tấm của Kỳ Lăng Luxury có gì đặc biệt bởi vì tất cả những dòng sản phẩm à, của Kỳ Lăng Luxury là cao cấp đẳng cấp cho nên là phải đúng đủ tiêu chuẩn và tiêu chuẩn này cũng được các hãng lớn trên thế giới áp dụng với là tuyển chọn từng viên một về độ đẹp và nó phải cân đối đồng nhất với nhau bằng nhau về kích thước đẹp bằng nhau và đặc biệt là kỹ thuật chấu nhận hột chia ổ hột phải xuất sắc và hầu như tỷ lệ rớt hột là bằng không đó là sản phẩm cao cấp luxury của kỳ lân luxury vâng và Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác tất cả những nữ trang đặc biệt là vàng 18 18K AO750 và ấy đúc ra và kim cương thiên nhiên và Kỳ Lân chế tác theo cầu theo nhu cầu theo cái ý tưởng của tất cả các khách những cái gì độc nhất những gì lạ nhất những gì đẹp nhất Kỳ Lân sẽ thực hiện hoàn thiện cho quý khách và như chúng ta đã biết nữ trang nhẫn là một trong những sản phẩm quý tộc sang trọng và rất đẹp rất thời trang rất phong cách vì vậy hầu như ai cũng thích nữ trang, đặc biệt là các chị em, bạn à, nữ và kể cả quý ông luôn. Thì nhẫn có thể làm nhẫn đính hôn, nhẫn cầu hôn, nhẫn à, trang sức, vân vân tất cả những cái thể loại về nhẫn hoặc là lắc tay hoặc là dây chuyền tất cả những cái gì liên quan đến vàng 18k và kim cương thiên nhiên thì à, hãy liên hệ với Kỳ Lăng Kỳ Lăng sẽ thực hiện những ý tưởng của quý khách bằng những sản phẩm làm cho khách trở nên đặc biệt và theo cái phong cách cá nhân của chính bản thân mình có nghĩa là Kỳ Lan sẽ đem lại những sản phẩm mang lại giá trị tạo nên nét khác biệt cho tất cả quý khách và đối với sản phẩm này thì quý ông có thể mua để cầu hôn tặng người bạn gái, người phụ nữ mình yêu thương bởi vì đây là một sản phẩm nữ trang bằng vàng 18K AU750 đến kim cương thiên nhiên, viên kim chủ là kim cương thiên nhiên và đặc biệt là biểu trưng vương miện cho hoàng gia rất là giá trị và đối với những viên kim cương chủ thì tùy theo yêu cầu nhu cầu của quý khách mà mỗi viên sẽ có những giấy chứng nhận khác nhau ví dụ như là giấy trong nước hoặc là giấy quốc tế thì giấy trong nước thì những trung tâm giám định như là Doji, Benji, vân vân à, như thế này mình sẽ giám định kể cả đá quý luôn họ sẽ giám định cho mình là họ giám định là vàng nè vàng hồng hay là vàng gì bao nhiêu ca họ sẽ ghi và kim cương à, kim cương gì kim cương tự nhiên và đây tương tự cũng đây cũng vậy họ sẽ giám định cho mình họ chụp hình sản phẩm và họ ghi chứng nhận lên luôn và đồng thời chị Lân còn đi phân tích thành phần vàng và đi soi từng hột viên kim cương ví dụ như vàng bao nhiêu là sẽ phân tích được thành phần vàng này, vàng 75 hay là vàng gì hay là 7 ờ, đủ đủ tuổi 75 không mà thường thường kỳ lăng là kiểm định là dư 75 75 76 mà còn đối với kim cương thì mình sẽ soi vô máy chuyên nghiệp luôn đó là những cái ờ, chứng nhận ờ, test và giám định trong nước còn đối với quốc tế và đối với những viên kim cương có giấy chứng nhận GIA vậy GIA là gì giấy GIA là chứng nhận giám định của Viện Đá Quý Hoa Kỳ được thế giới công nhận và nó là một chứng từ để giao dịch trên toàn thế giới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 à, hoặc là kết nối qua Zalo với Kỳ Lân số hotline 0901 247 247 đội ngũ của Kỳ Lân Luxury luôn luôn sẵn sàng phục vụ tất cả quý khách về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.